chưa à, rồi à, tháp Posa cái là bé này これがチャム族の遺跡らしいです名前が全く覚えられないホサホサルヌホサルヌあ、ベトナムは少数民族がいっぱいいますからねその中のチャム族チャム族知ってる人に1人だけいたんだおホテラーバイオラ泣いてんねえんぼんにゅんが11人ね rồi ờ, cái này nếu trời mưa thì làm gì hơi đổ sạch sẽ mà quá luôn có gió thì mát nhưng mà không có gió thì <sighs> quá nóng Thank you. à, ngon quá nên mình ờ, cà phê đang ở cà phê cà phê này là rất đẹp nhé à, ở mũi né có cà phê đẹp nhé. cái này là cà phê sữa nhé cà phê sữa này hơi mắc nha tại vì là đây là khu du lịch nhé em chi phí là cho người du lịch nhé, em hơi mắc hả đây là một đi là lăm nghìn à, giống như là quán à, hai lan Coffee House xin lỗi à, không phải à, mắc à. Ờ. <laughs> bây giờ mình so sánh với quán lề đường cà phê và quán này tối qua là mình cảm thấy bây giờ là tròn ngày tết em ít cổ người du lịch đó, nhưng mà không phải như vậy hôm nay là có nhiều xe vốn dĩ là hầu như người Việt Nam là mỗi một là ở nhà từ 12 đi du lịch phải không à hiểu rồi nên hôm nay là đông người ờ, mà không chỉ này hoàn hảo nữa và tuyệt vời nữa là bây giờ là 5 giờ rưỡi á mặt trời này rất đẹp nhé, cảnh này à. rất đẹp quá tuyệt vời á ờ. <laughs> là thoải mái nè bây giờ ngắm được hoàng com nè nè rất vui à đối với mình năm nay là trở thành nam hạnh phúc và nam quá tuyệt vời mình hy vọng như vậy nha anh mình là chắc chắn là cố gắng gần đây à, là vẫn còn có dịch corona khó đi về nước và khó đi du lịch nhưng mà bây giờ ngắm được hoàng hôn này nên có thể là tương lai là sẵn tương lai của mọi người là chắc chắn là trở nên tốt hơn nữa mình phải làm việc chăm chỉ hơn là để hàng con nữa nha mình mong giới thiệu về Việt Nam cho người Nhật á Ờ, anh em đi cũng đi du lịch và đi chơi nhiều nơi năm nay là mình sẽ làm thử như thế này nhá và mình hy vọng tất cả mọi người sẽ có hạnh phúc nhiều hơn để tất cả mọi người đều sức khỏe hơn nha ừ. xong rồi bye đánh còn chả cá đấy cái này là nói là đặc sản của mũi hoàn thiện đúng không? Ờ. giá vị này là một nhưng chúng ta piu do vì piu là có and for hơi spicy spicy tại sao là bởi vì anh cảm thấy không dài không tại sao cắn tất cả là cắn mình có một thắc mắc tại sao cắn tại vì là bên nhật là không có gắn như vậy là dài rồi với mình là dài rồi mình dài là ngon và làm đơn giản là chả cá này à, làm ngon này nhưng mình tiếc nhất là chả cá này à. nhưng mà không biết tên thật nha chả cá là chả cá chả cá này là có hương vị cua đúng không nên ngon nhưng mà không biết nguyên liệu là cây gì không nếu không có cua mà rau là bánh gần này là nhỏ em phố hồng thường như này à? Trum trum. như này. Trum. soy mío. Y ay, picón. No.只管呢，转笔干。哇，开呀，哇开呀，呀呗。哇，死过，一生。 一起练。上，không <laughs> phải là bạn thay đổi không phải là bạn thay đổi giờ vì này nha bạn còn ngon có thể là mình à, quá mệt rồi á quên đồ áo sơ mi này á nhưng mà lấy rồi á ok anh cần giá cả một tô 30 nghìn á quá rẻ á à, ờ, ngạc nhiên á, à. quá rẻ á à, nhưng sự thật là bạn không đổi một chút xíu chưa no nè ngày mai à, đi Đà Lạt nha rồi à, về nhà, à, về nhà <laughs> không phải về nhà về các sầm ngủ nha chúc mừng năm mới yeah! <laughs> ok bye bye là hôm nay là ngày thứ ba nữa mình sẽ đi Đà Lạt nha là từ Mũi Né đến Đà Lạt là khoảng 170 km nha thường nữ thì chắc chắn là mất thời gian lâu hơn nhé bây giờ vẫn còn khỏe em chắc chắn là đi đến sớm nhé đi thôi nha đi thôi nha đi thôi đi thôi bye bye mũi nẻ đi chút xíu thôi nhưng mà <laughs> mệt quá mày hiểu à, đẹp nha 4 năm trước nè là mình đến ở đây rồi nha mình tưởng là mở đỏ hơn nha ờ, à, cái này là đỏ nhạt á đỏ nhạt đúng không là lần trước à thì à, 6 giờ 6 giờ sáng á ừ, là buổi sáng đến đây á là bây giờ là 8 giờ rưỡi à nên thấy như thế này nhá không biết à hiểu rồi này. màu trắng và màu đỏ nha ừ ok, ghê à, cho nên là à, nhìn thấy à đây đây là mở đỗ mở đỗ đây là các đường cổ các màu đỏ và màu trắng nè à. toy.